Vâng, xin chào mừng ờ, quý vị đến với kênh của tranh gỗ Bùi Gia và rất nhiều quý vị uh, có chia sẻ với chúng tôi rằng uh, chị đã đi rất nhiều nơi và cũng đã gặp uh, rất nhiều những cái hàng tranh nhưng mà thực tế thì chị cũng không biết được là những cái hàng tranh đấy người ta sản xuất như thế nào và dẫn đến những cái chất lượng cộng với lại là giá thành nó chênh nhau rất là nhiều và đó là những cái băn khoăn mà tôi đã nhận được từ khách hàng rất là nhiều vậy thì ngày hôm nay là tôi sẽ làm một cái clip để nói về cái uh, tính chất của từng loại tranh cũng như là trên thị trường Việt Nam hiện nay có bao nhiêu loại tranh gỗ uh, và cái ưu nhược điểm của từng loại nó như thế nào. Thế thì ngày hôm nay là tôi sẽ trả lời câu hỏi đó cho quý vị đúng không ạ? Và trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều các cái loại tranh gỗ khác nhau. Đầu tiên đó là cái loại tranh là CNC như quý vị đang nhìn thấy trên hình. Thế thì uh, chanh máy CNC uh, được hiểu đó là được uh, làm từ cái dòng máy CNC nói chung và cái ờ, máy CNC chính là cái cái từ CNC là từ viết tắt của cái từ computer number và control cái là máy móc điều khiển tự động ở trên máy tính đây đây chính là cái kết cấu uh, của cái máy CNC uh, ờ, chắc là quý vị cũng đã biết rồi về cái loại máy này rồi đúng không ạ nó có các cái trục máy và có các cái mũi máy như này nó di chuyển theo các cái đường mà lập trình ở trên máy người ta gọi là đường x y z đi lên đi xuống đi chéo đi ngang và cái máy CNC này khi mà người ta muốn làm thì người ta cũng sẽ phải uh, vẽ ra những cái bản vẽ giấy uh, bản chi tiết như này uh, rồi sau đó là người ta sẽ phải đặt lên trên máy để người ta scan các cái đường nét đó, và khi người ta đặt lên trên máy người ta scan các đường nét này thì người ta sẽ uh, xác định được đâu là cái điểm cao và đâu là điểm thấp và sau khi xác định điểm cao điểm thấp xong thì người ta sẽ đặt lên trên máy để bắt đầu là người ta sẽ chạy ra hình thì ví dụ như cái hình uh, hoa văn này thì bắt đầu là người ta chạy ra hình là như này À, và khi ờ, chạy ra hình thì quý vị nhìn thấy đó là thứ nhất là cái chiều cao của cái mũi này nó không quá không quá dài nó dẫn đến cái việc đó là các cái đường nét này nó làm chỉ nông thôi chỉ đơn giản đó và cái thứ hai nữa là đấy là trên các cái chi tiết hoa văn hoặc là những cái bức tranh ấy thì do là cái trục của cái máy CNC này là trục đứng cái mũi này nó đứng à chính vì như vậy cho nên nó chỉ có một cái trục là đi xuống và hoặc là đi ngang và những cái chân tranh như này thì nó không được sâu và nó thường là ờ, đứng hoặc là choãi uh, điều đó dẫn đến cái việc đấy là tranh CNC si thì là thường là cái mặt nó hơi phẳng uh, thì đấy là một cái sự rất là khách quan thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhìn một vài những cái bức tranh CNC trên thị trường uh, đây là là một cái bức tranh chạy bằng máy CNC trên thị trường này nó đường nét thì nó sẽ nông nó không có sự hoắm chân và nó cũng sẽ được lập trình sẵn và nó có thể chạy liền một lúc ra được nhiều các cái bản khác nhau đây cũng là một bức tranh CNC này ờ, thế thì ưu điểm của cái tranh CNC là chỉ cần lập trình một lần mà chạy mãi mãi và thứ hai là vì lập trình một lần và chạy được ra nhiều cái sản lượng cho nên là cái giá thành nó rất là rẻ nó rẻ hơn rất nhiều so với lại là làm ờ, bằng tay hoặc là làm bằng các cái phương pháp khác liên quan đến cái kỹ thuật thủ công và chính vì là chạy liền một lúc như vậy cho nên là cái giá thành ra nó sẽ rất là rẻ và cạnh tranh rất là tốt và cái này thì nó sẽ thực sự phù hợp với những điều kiện của gia đình gọi là chơi ở mức độ thông thường à, ví dụ như là chúng ta muốn treo một bức tranh mà cỡ khoảng 10 15 triệu thì thực sự là hàng CNC sẽ là một cái phân khúc mà nó sẽ phù hợp nhất với túi tiền của chúng ta à, thế thì đặc tính của CNC là nó sẽ được chạy bằng máy thì mình không thể nào mà yêu cầu nó quá nhiều so với lại các cái kỹ thuật bằng tay nhưng ngược trở lại là cái giá thành của nó sẽ rất rẻ đúng không ạ uh, 10 15 triệu là chúng ta đã có một bức tranh rồi đó ví dụ như đây là cái chủ đề tranh uh, uh, mã đáo thành công đây uh, nó uh, thông thường những cái phôi gỗ để người ta làm máy CNC thì nó chỉ cần 5 cm đổ lại 5 đến 6 cm đổ lại là đã là ok rồi và sau khi mà làm uh, như thế xong thì người ta sẽ uh, uh, vệ sinh sạch sẽ lại là ok đây là những cái loại mũi mà nó dài hơn một chút cái ờ, loại mũi dài hơn một chút thì mình có thể làm cái phôi gỗ dày 5 6 cm và những cái loại phôi ờ, mũi dài như này ấy, thì ờ, sau khi làm xong người ta có thể là khoét lại bằng tay thì cái này là lát nữa tôi sẽ chia sẻ thêm một cái cái cái cái phân khúc đó là làm máy CNC và sửa lại bằng tay tuy nhiên thì bây giờ là chúng ta đang ở cái phân khúc đó là hoàn toàn bằng máy CNC. đây là bức tranh hoàn toàn bằng máy CNC. Ờ, cái ờ, đường nét như này là quý vị nhìn thấy đó nó cũng khá là sạch nó cũng khá là đẹp nếu như những cái mũi uh, cứng và khỏe và làm người ta lập trình được tốt cái cái nền này tốt này thì nó sẽ khá là phẳng và khá là sạch vậy nên là cái phân khúc CNC thì nó sẽ đáp ứng được cái uh, yêu cầu của khách hàng là giá uh, rất là mềm thì cái này là cái mà quý vị uh, biết để mình có được một cái sự lựa chọn nó phù hợp với túi tiền của mình nó không có gì là đúng sai cả bởi vì CNC thì nó sẽ uh, đi theo cái xu thế uh, phát triển chung bởi vì là máy móc nó sẽ thay thế được cái sức lao động của con người đây liền một lúc người ta có thể làm được rất nhiều các cái phần uh, uh, tranh cũng như là một cái uh, dàn máy như này có thể ra được nhiều bức tranh liền một lúc quý vị nhìn thấy có thể là liền một lúc đây người ta sản xuất được hai ba bức tranh khác nhau nhưng nếu như mà để làm tay thì liền một lúc hai ba bức tranh này thì phải cần đến bảy uh, tám uh, thợ chưa kể những cái khâu nguội về sau ờ, đây là cái bức tranh ờ, phu thê viên mãn người ta làm cũng khá là đẹp này quý vị này ờ, những bức tranh như này thì có lẽ là chỉ khoảng ờ, ờ, dăm ba triệu uh, cho đến chục triệu đổ lại đã là thoải mái lắm rồi vậy nên là tranh CNC sẽ đáp ứng được cái phân khúc mà chúng ta muốn nhanh và giá hợp lý nó không có gì là sai cả bởi vì nó rất là phù hợp với túi tiền của mình đúng không? và cái đặc điểm thêm một chút của cái CNC này thì là cái thời gian nó làm cũng khá là nhanh sau khi thiết kế xong cái bản vẽ giấy ở trên và vừa nãy tôi nói với quý vị thì trung bình nó chỉ mất khoảng độ tầm một tuần đến 10 ngày nên cái mẫu nào mà nhiều hơn thì 15 20 ngày là đã có thể ra được một cái bức tranh to Đấy, chính vì ờ, vậy cho nên là cái thời gian làm để nó sẽ không bị lâu không bị mất nhiều thời gian giống như là làm thủ công Đó, ờ, những cái tranh dòng tranh CNC như này thì ờ, đang được bán rất là rẻ và rất là nhiều trên thị trường Ờ, và nếu như quý vị muốn mua cái dòng tranh CNC này thì theo như tôi được biết thì quý vị nên xuống cái khu vực Phú Xuyên của Hà Tây cũ ấy, Tân Dân Phú Xuyên rồi đấy, quý vị search ở trên ờ, Google ấy, ra cái khu vực gọi là Tân Dân đấy, ở dưới uh, huyện Phú Xuyên của tỉnh Hà Tây cũ đi theo cái đường bến xe nước ngầm rồi cứ đi thẳng xuống khoảng độ tầm uh, 30 cây thì nó ở bên tay phải à, thì quý vị xuống dưới đây là sẽ được gặp rất nhiều các cái dòng tranh CNC này giá vô cùng rẻ kể cả dát vàng rồi kể cả uh, làm uh, màu sắc phun màu vun nước các thứ người ta cũng sẽ làm được cho uh, cho cho quý vị và người ta sẽ đáp ứng được cái phân khúc cực kỳ rẻ uh, quý vị cứ hoàn toàn yên tâm là xuống đấy là làm nghề người ta sẽ cung cấp cho mình được rất nhiều lựa chọn là một cái phân khúc mà tranh gỗ CNC ở trên thị trường Thế ngoài ra thì có thêm một cái phân khúc nữa đó là sau khi chạy máy CNC xong thì người ta sẽ sửa lại bằng tay. À, thế thì cái khâu mà tranh CNC mà sửa lại bằng tay thì ví dụ như là những cái bức tranh này này quý vị này Đấy, là thông thường là người ta sẽ chạy CNC xong mà người ta sẽ móc lại thêm bằng tay ở những cái điểm mà nó kênh như này thì quý vị sẽ nhìn thấy đó là trên bức tranh này nó có một vài các cái chi tiết chồng đè lên nhau này đó, ờ, và nó có móc được cái chân này thì người ta sẽ sửa lại bằng tay một chút đó, ờ, thì cái này thì giá nó sẽ cao hơn cái CNC thuần túy tuy nhiên thì nó lại đáp ứng được cái nhu cầu đó là kênh vong của khách hàng à, vậy cho nên là nếu như quý vị muốn uh, giá vẫn rẻ đúng không mà nhanh thì vẫn nên lựa chọn cái dòng tranh là CNC và được móc lại bằng tay như này giá rất ok nhá và thời gian lại tương đối là nhanh đấy ví dụ như những cái tranh đồng quê như này trên thị trường bây giờ bán khá là nhiều này à, quý vị có thể phân biệt được là uh, các cái uh, đường thẳng của các cái chi tiết đây ví dụ như là cái người mà đang kéo chủ mà thì cái cần chùm đây là nó phẳng và nó dẹp Đấy, thế thì sửa lại bằng tay cái là cái chỗ này người ta sẽ vê cho nó tròn và người ta sẽ móc cái này lên thì nó sẽ tạo ra cái độ kênh bong ở trên cái sản phẩm đó. thì đấy là dòng tranh uh, ờ, móc lại bằng bằng tay nhá đây ví dụ như cái tranh này cũng thế bằng CNC là nó sẽ ăn thẳng xuống nhưng mà sau đó là người ta sẽ lấy đục người ta khoét ở đây đó, nó tạo ra một cái độ độ độ uh, hoắm chân Ừ. trong chuyên ngành mà chúng tôi gọi thì gọi là độ hoắm chân Đấy, thì cái độ hoắm chân này nhìn nó sẽ rất là tươi và nhìn nó sẽ rất là sinh động ừ, cái tranh này Đó, nên là nếu như quý vị mà không muốn chơi máy xin suy tuần túy thì có thể là sửa lại bằng tay Đấy, sửa lại bằng tay như này cũng khá là ok cá nhân tôi nhìn thì cũng ờ, cảm nhận là thấy nó được phù hợp với phân khúc ờ, ờ, bình dân ừ, cỡ 15 20 triệu hoặc là nhiều lắm là đến 25 triệu đã có một bộ tranh tứ quý như này treo ở nhà thì tôi thấy là giá cực kỳ vừa phải đó. trong cái thời buổi mà dịch bệnh như này thì cũng khá là ok sang đến một cái phân khúc thứ hai đó là phân khúc mà tranh ờ, đục tay hoàn toàn thì trong cái phân khúc tranh đục tay hoàn toàn như này thì cũng giống như ờ, các cái ờ, phần mà chúng tôi cũng thường làm đó là tranh được đục bằng tay đó, đây là những cái bức tranh được đục bằng tay này quý vị này đó. đây tranh được đục bằng tay đây Ờ, đây là một vài cái chi tiết nó bị ờ, gãy của họ thế thì ờ, các cái chi tiết mà tranh được đục bằng tay này thì nó chỉ khác nhau ở một chỗ thôi đó là hoa tay của ai tốt hơn và cái trình độ thẩm mỹ của ai tốt hơn thì nó sẽ tạo ra được một cái bức tranh nó đẹp hơn à, bởi vì là tranh mà đã đục bằng tay ấy, thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái tay nghề hoàn toàn phụ thuộc vào cảm nhận và hoàn toàn phụ thuộc vào kiến thức của người thợ ví dụ như đây là một cái bức tranh mà tùng hạc diên niên Ờ, của một cái người thợ mà tôi lấy ngẫu nhiên ở trên thị trường không tiện nêu tên thế thì ờ, cái bức tranh này của họ đục cũng rất là kênh bong đây quý vị nhìn thấy họ để cả ngón tay vào họ làm khá là ok khá là kênh bong tuy nhiên thì ờ, để đánh giá một cách rất là khách quan thì đó là các cái con hạc người ta làm nó chưa tới các cái đường nét hoa người ta làm nó chưa được mềm nhưng phải khẳng định là người ta làm như này thì sẽ nhanh và giá thành người ta sẽ rất là rẻ ờ, ví dụ như là đây cái ờ, cây tùng người ta làm cũng khá là chuẩn về cái dáng nhưng mà ngược trở lại thì các cái chi tiết người ta làm lại chưa được sắc nét thế thì làm tay nó cũng có rất là nhiều kiểu làm tay giống như kiểu mình mua một cái xe máy cũng thế đó xe thì cũng đều được gọi là xe máy nhưng mà xe SH ở ờ, hàng nhập thì nó lên đến 180 ờ, triệu hoặc là hơn 180 triệu nhưng ngược trở lại là cái xe quay thông thường thôi người ta chỉ bán cỡ 20 triệu đó chính là cái tính chất của cái xe nó kết cấu lên nó tạo thành cái giá thành thì cái tranh đục tay cũng như thế nó phụ thuộc vào nguyên liệu gỗ phụ thuộc vào bản vẽ mẫu phụ thuộc vào trình độ năng lực phụ thuộc vào cái thẩm mỹ và hơn nữa đấy là phụ thuộc thêm vào cái cá cá tính riêng trên từng cái cái sản phẩm và cái cá tính đấy thì được kết hợp từ cái người sản xuất cộng với lại là cái ý tưởng của khách hàng thì nó sẽ ra được cái tính chất đấy ví dụ như ở đây là một cái dòng tranh mà đục chạm uh, thủ công ở trên thị trường đúng không ạ quý vị nhìn thì cũng sẽ thấy là nó khá là ổn uh, nếu như mà quý vị uh, muốn tìm một cái bức tranh uh, ở mức vừa tiền 35 40 triệu uh, một bức như này thì tôi nghĩ là đây là một phân khúc cực kỳ ok nếu cá nhân tôi mà cũng chỉ có tầm tiền như thế này thôi thì tôi cũng sẽ chơi những bức như này Đấy. thế ngoài ra thì uh, trên thị trường thì lại có thêm uh, những cái dòng uh, đục tay khác ra là có cả những cái dòng đục tay của tranh gỗ bùi da Thế trong đấy ví dụ như là tôi phân tích cái bức tranh mà Tùng Hạc Diên Niên giống như là vừa nãy mà quý vị nhìn ở trên trên trên ảnh nữa. Đây là một cái bức Tùng Hạc Diên Niên mà uh, vừa nãy có một người làm giống như cái mẫu kiểu như này. Thế thì quý vị nhìn thấy đấy là cái cá tính của chúng tôi thì có những cái sự khác biệt. Đó là cái mẫu nó sẽ hơi thoáng và cái thứ hai nữa đấy là các cái đường nét của chi tiết của hoa thì nó sẽ chi tiết và nó sẽ cầu kỳ hơn một chút. Nhưng ngược trở lại thì nếu chúng tôi làm nó cầu kỳ nó dồn nhiều uh, thời gian nhiều công sức hơn và đặc biệt là chúng tôi lại may mắn có cái hoa tay tốt hơn họ thì không lý do gì mà chúng tôi lại bán rẻ bằng họ được cả đúng không thì cái đấy là cái mà nó ảnh hưởng đến giá cho nên là tranh gỗ bùi gia thì bán nó cũng sẽ cao hơn so với lại ừ, người ta bán trên thị trường chính vì như vậy cho nên là nếu như quý vị mua một bức tranh vừa vừa tiền thì ờ, phân khúc của ở ờ, thị trường nó sẽ cực kỳ phù hợp còn như chúng tôi thì đây quý vị nhìn thấy là làm nó sẽ trau chuốt hơn rồi ờ, ví dụ như là các cái đường ờ, ờ, gấp nếp của cái tầng lông của trên cánh ấy chẳng hạn đúng không đây là dưới cùng này thì nó phải ở dưới và cái này là cái lá thứ hai nó phải đè cái cái lông thứ hai là phải đè lên trên cái uh, dưới cùng rồi nó phải xếp lần lượt lần lượt như này thì nó mới đúng thứ tự à, đây ví dụ như quý vị nhìn cái cái cái bức này đây đấy thì sẽ thấy là cái lông ở trên cùng nó sẽ phải đè đến cái thứ hai thứ hai đã đè đến thứ ba thứ ba đã đè đến thứ tư chính vì như vậy cho nên là mới đúng cái quy luật tự nhiên thế còn đôi khi là quý vị ờ, xem là anh em người ta làm ở trên thị trường là đôi khi không để ý là cái lá cái cái lông ở trong cùng lại xếp lên cái lông ở bên ngoài cuối cùng như thế là nó bị cặp lệch và hầu như các cái chi tiết đấy thì rất ít người để ý nhưng mà nó không tạo nên một cái sự ờ, đường nét cũng như là một cái công phu ở trên một cái tác phẩm uh, thì uh, những cái đấy là những cái mà nó cấu tạo thành một cái sản phẩm nó có đẹp hay không thế thì trên thị trường ấy thì là chúng tôi cũng tham gia vào cái lĩnh vực tranh này cho nên là cũng uh, hiểu được là uh, mỗi người làm một cái phân khúc khác nhau và cũng uh, không uh, lo cái việc cạnh tranh và cũng không lo cái việc là uh, cướp khách cái gì cả mà đây là tôi chỉ giới thiệu ở trên góc độ đó là thị trường nó có những cái như này và nó sẽ đáp ứng với 100 triệu người của Việt Nam thì sẽ phải có người thích chơi tranh đẹp, có người lại thích chơi tranh vừa vừa, có người không am hiểu thì lại chơi dòng tranh uh, thông thường có những người am hiểu hơn thì lại phải cần một nơi đấy là uh, sáng tạo theo ý của họ tiền không quan trọng thế thì 100 triệu dân này người ta chia ra rất nhiều các cái phân khúc và chúng ta hãy cứ phục vụ những cái phân khúc khác nhau của khách hàng đi vào từng cái sở trường của từng người đúng không ạ thì như thế là chúng ta đều có được một cái lượng khách hàng để phục vụ và sau đó là phát huy được cái sở trường cái uh, tay nghề của mình không lo cái việc là cướp khách của nhau đúng không ạ đây ví dụ như là đây là một cái bức tranh uh, cửu hạc du xuân ở ờ, trên thị trường thì cũng đã có nhiều nơi làm những cái mẫu như này uh, và đây là một cái mẫu xuất phát từ bên Trung Quốc chúng tôi cũng làm theo yêu cầu của khách hàng uh, làm uh, theo mẫu mà khách hàng đưa chính vì như thế cho nên là quý vị nhìn thấy tranh của Trung Quốc nó có rất nhiều các cái tầng lớp khác nhau chẳng hạn như trên cái bức cửu hạc du xuân này thì cái tầng của bức tranh này nó chia ra khoảng 5 tầng khác nhau ờ, ví dụ như là nhìn ở ngoài nhất và dễ nhìn nhất thì quý vị nhìn thấy là cây mai ở dưới nó đè lên cái cây này trên cái cây lại có một con chim hạc này đứng ở ngoài này con chim hạc này đè lên con bên trong đấy con bên trong lại cao hơn các cái tầng lớp của cái cành ở bên trong nữa và cái cành bên trong lại được một cái cành cây ở bên ngoài nó phủ lên đó, ờ, rồi sau đó quý vị nhìn thấy là, là ở bên dưới dưới cùng đây sát với nền thì lại có thêm một cái lớp hoa nữa cho nên là làm một cái bức tranh như này nó rất là công phu nhiều thời gian nhiều công sức nhưng uh, đòi hỏi phải có một tay nghề tốt chứ không phải là cứ mất nhiều thời gian ngồi vào đã là đục được chính vì như vậy cho nên là tay nghề thì mỗi người một một cái tay nghề một cái thẩm mỹ một cái trình độ khác nhau cho nên là chúng ta hãy cứ phát huy đúng cái tay nghề của mình thì uh, mình sẽ tìm được một cái phân khúc khách hàng riêng uh, còn cái gì có thể trao đổi uh, giúp đỡ được cho nhau chúng tôi cũng rất sẵn sàng rồi đây là một cái bức tranh uh, kiểu ngư quần hội uh, Ờ, nhiều người thì nói là nó hơi thoáng nhưng mà ngược trở lại là nhiều người lại cảm thấy rất là thích bởi vì là nó thoáng và nó đáp ứng được đủ các cái nhìn rồi các cái đường nét của con ờ, cá cũng thế đúng không đặc biệt là ví dụ là cái vây à, nó phải thẳng với cái xương đầu này nó phải thẳng ở sống lưng đấy, nhiều người đục là nó sẽ bị vẹo nó sẽ bị lệch những cái đấy là những cái ờ, tiểu tiết thôi nhưng mà tiểu tiết nó sẽ tạo lên đẳng cấp và nếu như chúng ta không để ý thì uh, thực sự là nó không đem lại cái cảm xúc uh, dễ chịu cho khách hàng chính vì như thế cho nên là trên clip này nếu như mà anh em thợ mà xem thì tôi cũng chia sẻ đó là ờ, làm những cái vê cá này chúng ta cần phải lưu ý nó phải thẳng với cái xương sống và thẳng với cái cái xương đầu à, cái trục của cái xương đầu nó sẽ tạo nên một cái độ cân của cái uh, con cá và sau đó là nó đem lại cái cảm xúc cho khách hàng uh, thì tranh gỗ bùi gia hướng đến cái phân khúc là khách hàng cao cấp phải trả nhiều tiền để mua được một cái sản phẩm và ngược trở lại là chúng tôi cũng phải mất nhiều thời gian nghiên cứu rồi đọc sách rồi phải mua sách về để đọc thì ờ, một cái clip nào đó tôi sẽ chia sẻ thêm là những cái cuốn sách mà chúng tôi thường đọc là sách gì ờ, để có thể phục vụ vào trong công việc cho quý vị đúng không ạ rồi đây ờ, là những cái bức tranh đồng quê mà chúng tôi làm hoàn toàn đục tay thì nó sẽ mất nhiều thời gian một bức tranh như này thì thông thường nó rơi vào khoảng hai tháng rưỡi đến 3 tháng nó phụ thuộc vào cái kết cấu của bức tranh rồi sau đó là cái các cái đường nét mà khách hàng người ta yêu cầu thì trên bức tranh này nó có đến 5 60 người ấy, thì là cái uh, mức độ ờ, làm nó sẽ lâu hơn đó, đây là bức tranh cá đó, ờ, nhìn nó cũng khá là mềm mượt và bay bay bổng đúng không ạ đây là bức tranh thuận buồm đó, nhiều các cái chi tiết canh bong thì mất nhiều thời gian hơn đó, thế còn lại là phân tích được một cái bức tranh như thế nào là đẹp liên quan đến bố cục thì ở một cái clip khác tôi sẽ chia sẻ sau còn uh, clip này thì uh, nó đang bị uh, mất nhiều thời gian cho nên là tôi sẽ chia sẻ về thứ nhất là trên thị trường bây giờ là đang có dòng CNC tuần túy này thứ hai là dòng CNC đục tay ở ờ, sau khi chạy CNC xong thì chuyển sang là đục tay và thứ ba là đục tay thuần túy trong đó thì có tranh gỗ bùi da ngoài ra thì còn có rất nhiều nơi khác làm những cái dòng tranh đục tay thuần túy nhưng mà tôi không tiện kể tên bởi vì nó liên quan đến ờ, đường nét liên quan đến uh, danh tiếng rồi ờ, uy tín của từng nơi thì tôi xin phép là không kể tên tuy nhiên thì chúng ta lên trên mạng search tranh gỗ đục tay thì nó ra rất nhiều nơi thế thì mỗi nơi làm một cái sở trường khác nhau có nơi thì làm nhanh có nơi làm chậm còn như chúng tôi thì là làm theo yêu cầu của khách hàng thế ngoài ra thì tiện đây để tôi chia sẻ thêm một cái dòng tranh nữa là của Trung Quốc ở ờ, những cái dòng tranh của Trung Quốc thì quý vị cũng đã xem thì cũng đã thấy đó là Trung Quốc so với Việt Nam thì người ta ở một cái đẳng cấp nó cao hơn rất là nhiều như một cái bức tranh hoa sen này quý vị nhìn thấy đúng không ạ không dễ để có thể tạo được một cái bức tranh hoa sen như này ngay kể cả những người mà đục uh, tinh vi uh, tinh xảo như ở Việt Nam và tôi quen tôi biết thì cũng phải công nhận là đường nét của Trung Quốc họ làm nó ở một cái đẳng cấp uh, cao hơn của Việt Nam rất nhiều uh, ví dụ như là uh, chúng ta nhìn thấy là cái bông hoa sen này người ta làm đến mức như này thì ở Việt Nam mình để mà đạt được một cái trình độ làm như này thì phải nói là rất lâu và cũng rất ít người có thể làm được bản thân chúng tôi cũng phải phấn đấu nhiều hơn nữa thì mới gọi là mong bắt được một cái đường nét nào đấy ở trên đây chứ không thể nào mà mô phỏng hoặc là cạnh tranh với hàng Trung Quốc được à, tuy nhiên thì chúng ta cũng xem để biết được là trên thị trường nó có những cái gì và thực sự là phân khúc của Trung Quốc như này thì nó hướng đến một cái lớp uh, tinh hoa của khách hàng không phải ai cũng có thể sở hữu được đúng không ạ kiếm báu thì chỉ tay chỉ trao đến tay anh hùng thôi chứ kiếm báu thì không thể ai cũng có thể trao được vào tay chính vì như vậy cho nên là những cái tác phẩm nó đẹp nó tinh tế như này thì không phải ai cũng có thể chơi được ngoài ra thì trung quốc lại có một cái dòng tranh ví dụ như quý vị nhìn thấy đó là một cái dòng tranh to như này thì người ta sẽ làm những cái chi tiết nhỏ ở ờ, một từng cái mảng ghép và sau đó người ta lại ghép vào nhau như này ở ờ, thì như này là nó sẽ tạo thành một cái bức tranh to nhưng ngược trở lại là ờ, người ta sẽ kết cấu từ những cái bức tranh nhỏ như này nó sẽ không bị tốn cái tiền vào những cái phôi gỗ to đó thì trên đây là tôi đã giới thiệu qua cho quý vị biết được trên thị trường hiện nay là đang có bốn cái dòng tranh chính ở trên thị trường ờ, và bốn cái dòng tranh này thì nó phù hợp với túi tiền của từng người phù hợp với túi tiền của từng khách hàng thông qua clip này thì ờ, tôi xin chia sẻ với quý vị những thông tin để quý vị có thể Ờ, biết được những nơi người ta chuyên làm về những cái đồ như này thế thì mình sẽ không bị bỡ ngỡ hoặc là mình sẽ không bị mua hớ khi mà mình ờ, chọn những cái sản phẩm cho gia đình và rất vui được lưu và chia sẻ với quý vị và rất mong muốn còn được gặp lại quý vị trong những cái clip tiếp theo chèn gỗ bùi ra thưởng thức mỗi ngày trường tồn giá trị